xin chào các bạn. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị chưa? Hiện tại bây giờ chị đã đang có mặt ở đây rồi. Nếu như mà chúng mình à, đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào các bạn ơi. Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Trái vừa cho em vừa cho hai ta Xin chào các bạn Hello Ái Mỹ Xin chào em Xin chào Minh Huy các bạn ơi, nếu như các bạn đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Xin chào Kiều Trang, xin chào Vân Anh. Rồi, à, bởi vì là chị phát sớm hơn. À, bây giờ có lẽ là có nhiều bạn à, vẫn chưa lên xem. Thế nên chúng mình sẽ cùng với nhau đợi à, Đợi khoảng một vài phút nhé Được không nào Đợi một vài phút để các bạn ấy vào nhé Được không nào Các bạn có nghe thấy tiếng của chị không ạ? Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy tiếng của chị không? Các bạn có nghe thấy tiếng của chị không ạ? Hiện tại bây giờ chị đã đang có mặt ở đây rồi Nếu như các bạn nghe tiếng thì hãy nói cho chị biết nhé Các bạn có nghe được không nhỉ? Xin chào các em Hello Khánh Duyên, xin chào Quỳnh Trang Ok, các bạn nghe rõ là được rồi Rồi, ok, tốt <laughs> Chúng mình sẽ cùng đợi chờ nhau thêm một phút nữa rồi bắt đầu buổi ngày hôm nay Buổi đầu tiên trong chiến dịch thiết lập bài văn nghị luận văn học ấn tượng cùng với chị nhé Được không nào? <laughs> Có bạn hỏi chị à, em đang nơi nào à đối chị biết em đang nơi nào Rồi Hello xin chào các bạn Rõ lắm ạ, à, tốt <laughs> Rồi các bạn ơi, nghe được đúng không? Ok, rõ lắm chị ạ à. <laughs> rồi các bạn ơi em có nghe à, như đã hứa thì ngày hôm nay chúng mình à, sẽ có một cái buổi phát trực tiếp đầu tiên cùng với nhau ở trong chiến dịch mà chiến dịch này chỉ gọi tên là thiết lập bài văn nghị luận văn học ấn tượng được không ạ? Có lẽ là đây là một trong những cái dạng đề mà các bạn cảm thấy kiểu mệt mỏi nhất. Mệt mỏi là bởi vì ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia, đây là câu chiếm nhiều điểm nhất. Ở trên lớp thì thầy cô cũng rất hay cho bài vào cái câu nghị luận văn học này, đúng không ạ? Thế nên là rồi các bạn ơi, các bạn có có nghe tiếng không nhở? Các bạn có nghe thấy tiếng chị không? Vừa rồi chị thấy hình như đang hơi bị lag một chút xíu. Các em có nghe được không ạ? Vẫn nghe bình thường đúng không? Các bạn vẫn nghe được bình thường đúng không? Nào, ở trên lớp thì thầy cô cũng rất là hay cho bài kiểm tra vào câu nghị luận văn học Và các bạn ấy thì lúc nào cũng kiểu cực kỳ đau đầu ấy Cảm giác là các em rất đau đầu khi mà phải giải quyết câu nghị luận văn học Thế nên là gì? Thế nên là ngày hôm nay chị có mặt ở đây cùng với các bạn để có thể giúp cho chúng mình à, làm bằng cách nào đó chúng mình sẽ cùng với nhau thiết lập cái bài văn nghị luận văn học thật là tốt các bạn nhé. Ok, các bạn nghe được là tốt rồi. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Các em đã sẵn sàng chưa nhở? Nếu như mà các bạn đã sẵn sàng rồi thì chúng mình sẽ bắt đầu cùng với nhau luôn nhé, được không nào? Ok không ạ? <laughs> Ngày hôm nay chị phát sớm hơn phải độ ờ, đáng lẽ là chị hẹn 20 giờ 15 cùng với các bạn cơ. Thế nhưng mà lại có một số những cái trục trặc Ờ, mãi không vào được nick của chị Thế nên là chị bắt buộc phải sử dụng nick chú văn học để có thể phát trực tiếp Thế nên là vào nick của chị xong rồi vào phát được rồi thì lại bị kiểu như là bị cấm phát trực tiếp ấy Rồi, các bạn ơi, sẵn sàng chưa nhỉ? Các em đã sẵn sàng chưa? Nếu như mà chúng mình đã sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé à, Các bạn thân mến, chiến dịch của chúng mình là chiến dịch thiết lập bài phân tích ấn tượng Được không ạ? à, và chúng ta cũng đều biết rằng phân tích là một trong số những cái dạng đề rất là thường gặp ở dạng nghị luận văn học đúng không nào nghị luận văn học chúng ta thấy rằng là cái bố cục mà các bạn thường gặp nhất ấy là cái bố cục bài được không ạ đó là cái bố cục bài viết có nghĩa là gì ạ? À chúng mình sẽ có những cái hình thức cơ bản của dạng, dạng nghị luận văn học Đó là một bài văn hoặc là một đoạn văn đúng không? Hoặc là bài văn hoặc là đoạn văn. Nhưng cái dạng này là cái dạng mà chúng mình thường gặp hơn. Và đây cũng chính là cái dạng xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông quốc gia của chúng mình. Được không ạ? Các bạn đều biết rằng là nếu như nói về bố cục của bài văn ấy thì chúng mình sẽ chia ra làm 3 phần nhé Đó là mở bài, đó là thân bài và đó là kết bài. Hãy nhớ giúp chị ạ. Đây là bố cục 3 phần. Và chị tin chắc một điều rằng là các bạn đã nắm rất là chắc về bố cục 3 phần của bài viết nghị luận văn học rồi đúng không ạ? Ở đây bạn nào cũng biết điều đó đúng không? Thế nên là việc mà chúng mình cần phải làm ấy khi mà chúng ta tiếp cận với một cái dạng đề nghị luận văn học nói chung và ở đây chúng ta có cái dạng đề là dạng đề phân tích nói riêng thì các bạn sẽ thấy là gì nhở? À chúng mình sẽ cùng với nhau Chúng mình sẽ cùng với nhau đi thiết lập cụ thể về mở bài, về thân bài và về kết bài các bạn nhé. Được không ạ? À? Về mở bài, về thân bài và về kết bài. Được chưa ạ? Và trong buổi ngày hôm nay, chị Hên sẽ hướng dẫn cho các bạn phần thiết lập mở bài của bài văn nghị luận văn học ở dạng phân tích. Được không nào? Các bạn ơi, các em có hiểu phần vừa chị vừa nói không ạ? Xác nhận lại giúp chị nhá. Xác nhận lại giúp chị là các bạn đã ở đây rồi Và xác nhận lại giúp chị là chúng mình sẽ cùng cố gắng với nhau để nắm thật là chắc Tất cả những gì mà chị vừa nói với các bạn vừa trao đổi cùng với các bạn nhé Ok không ạ? À chị có tạo file gì không em? Chị có tạo file gì? <laughs> à chị có tạo file gì cơ? Rồi, có ạ, vâng ạ Ok ạ, bình luận ở đây giúp chị để chị biết nhé Là các bạn vẫn đang theo dõi kịp, được không nào? <laughs> Rồi các bạn ơi, nào bây giờ chúng mình sẽ cùng bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu cái buổi ngày hôm nay là buổi đầu tiên trong cái chiến dịch thiết lập bài văn phân tích ấn tượng. Được không ạ? Rồi, có hiểu ạ? Chúng mình sẽ có phần đầu tiên đó chính là phần thiết lập mở bài nhá. Phần đầu tiên của chúng mình là phần thiết lập mở bài. Ở đây những bạn nào thường chỉ dùng 5 phút cho mở bài ạ? thì comment cho chị số 1. Bạn nào thường dùng 10 phút cho mở bài, comment giúp chị số 2. Và bạn nào thường dùng tới tận 15 phút cho một mở bài, comment giúp chị số 3. Nhá. Các bạn ơi, nào giúp chị nào. Bạn nào thường dùng 5 phút, comment cho chị số 1. Bạn nào thường dùng 10 phút, comment cho chị số 2. Và bạn nào thường dùng 15 phút thì comment cho chị số 3. Đó, nào. Các bạn ơi, <laughs> cuối cùng em cũng xem được à. À rồi, nào bạn nào dùng 5 phút comment số 1 Bạn nào dùng 10 phút comment số 2 Và bạn nào thường dùng trong khoảng 15 phút thì comment số 3 giúp chị Nào, à ok, thấy rất là tốt Ở đây đa số các bạn đều uh, comment là số 1 Tức là các bạn sẽ chỉ dùng 5 phút cho phần mở bài thôi Ở trong câu nghị luận văn học thì các bạn thường chỉ dùng 5 phút thôi À rồi, ok Cũng đã thấy bắt đầu số 2 và số 3 xuất hiện các em ơi, nếu như những bạn nào mà comment ở đây là số 1 Tức là các bạn chỉ dùng khoảng thời gian là 5 phút cho mở bài Thì chị chúc mừng các bạn bởi vì các bạn đã đạt được cái khoảng thời gian tiêu chuẩn của mình khi viết mở bài Hãy chú ý giúp chị nhé Khi viết mở bài cho câu nghị luận văn học cụ thể ở dạng phân tích thì chúng mình sẽ chỉ sử dụng tối đa là 5 đến 7 phút cho một phần mở bài của chúng ta thôi nhá. Nếu như 10 phút và 15 phút thì như vậy là đã hơi lố thời gian rồi. Và nếu như các bạn lố thời gian như vậy thì chị chắc chắn với các em luôn. Khi mà các bạn viết cái bài nghị luận văn học thường nhá là các bạn sẽ bị kiểu đầu xuôi, các bạn sẽ bị kiểu giống như là trên thì đầu voi đuôi chuột đấy, tức là viết một cái mở bài rất là khủng khiếp tốn cực kỳ nhiều thời gian nhưng mà kết bài thì lại phải chạy đua với thời gian và thậm chí là có rất là nhiều bạn thì lại không kiểm soát được thời gian và để rồi không kịp cả viết kết bài cơ đấy thế nên là chị thì chị muốn là gì ạ chị thì chị nghĩ là các bạn ơi các bạn hãy để cho mình có được một cái khoảng thời gian tiêu chuẩn khi chúng ta viết cụ thể là đối với mở bài thì chúng mình chỉ nên sử dụng 5 phút thôi các em nhé được không ạ Chị biết là gì? Chị biết là có rất là nhiều bạn à, dành 10 phút này, dành 15 phút cho phần mở bài. Bây giờ chúng mình biết như thế rồi thì chúng mình phải sửa ngay đi nhá. Chúng mình biết như thế rồi thì chúng mình phải sửa ngay đi. Ok chưa nào? Nhưng hãy nhớ giúp chị một điều, chúng ta viết trong vòng 5 phút, chúng ta vẫn phải đảm bảo một cái mở bài đúng, một cái mở bài đầy đủ và một cái mở bài ấn tượng thì bài viết của chúng mình mới đạt điểm cao được. Các bạn hãy chú ý giúp cho chị là như vậy. Vậy thì cách thiết lập mở bài cho dạng đề phân tích như thế nào? Ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn giải quyết điều này nhá. Các em ơi, đã sẵn sàng à, bút mực để ghi chưa? Đã sẵn sàng bút mực để ghi chưa? À 5 phút sợ không xong chị ạ à. Chúng mình luyện nhiều là chúng mình sẽ thành công thôi Ban đầu thì ai cũng thế Ngày xưa chị vẫn còn nhớ là ở cái thời điểm chị uh, học văn ấy Hay là chị thi đội tuyển học sinh giỏi ấy Có những cái khoảng thời gian mà để viết được một cái mở bài nhá Chị phải dành ra tận 2 đến 3 ngày để chị nghiên cứu và chọn ra những cái gì hay nhất Thì chị mới đưa vào Đấy nhưng mà gì ạ? Nhưng mà sau đấy thì khi mà mình luyện viết nhiều dần, nhiều dần, nhiều dần Thì cái khả năng tăng tốc của mình tốt hơn rất là nhiều Và chính vì cái khả năng tăng tốc của mình tốt hơn ấy Mà mình có thể viết được một cái mở bài vừa ấn tượng này Vừa hay này, vừa đúng này Trong khoảng thời gian 5 phút thôi Nên các bạn hãy chú ý giúp chị nhá À các bạn ơi, cái file này thì chị có Nhưng mà để xem là các bạn có học chăm hay không Nếu như mà các bạn học chăm ấy Thì à, chị sẽ có thể chủ động gửi cái file này cho các bạn nhá Ok không? Nhá Chị rất là sẵn sàng gửi file tài liệu này cho các bạn Bởi vì chị đã in ra đây là các bạn biết chắc là chị có file rồi đúng không ạ? Nhưng mà để xem các bạn có ngoan hay không đã Có học chăm hay không đã Nhá, được không ạ? Rồi các bạn ơi Đây, chúng mình sẽ có mở bài số 1 Cách học ngày hôm nay của chúng mình sẽ khá là khác biệt Bình thường thì chị Hiên sẽ nói phần ngữ pháp trước Sau khi nói ngữ pháp xong thì chị sẽ trình bày đến cái phần chúng ta sẽ có một cái ví dụ cụ thể Nhưng ngày hôm nay thì chị lại muốn là chúng mình sẽ làm ngược một chút Và chúng mình sẽ làm ngược nó nhưng vẫn hợp lý, vẫn logic, vẫn dễ hiểu Bằng cách là chúng mình sẽ đi từ ví dụ để sau đó suy ra được phương pháp làm nhé Được không ạ? Đây, chúng mình sẽ có ngày hôm nay mở bài đầu tiên Chúng ta sẽ có phần mở bài sẽ chia ra làm hai dạng chính đúng không? Dạng đầu tiên đó là mở bài trực tiếp Và dạng thứ hai là mở bài gián tiếp Được không ạ? Đối với yêu cầu là bài văn Thì tốt hơn hết là chúng mình sẽ lựa chọn mở bài gián tiếp các bạn nhé Được không ạ? Ok chưa nào? Chúng mình sẽ lựa chọn mở bài gián tiếp nhé Ở ờ, mở bài gián tiếp này thì chắc hẳn các bạn sẽ biết là Cái cấu trúc để chúng mình có ấy, sẽ là Dẫn dắt Cộng với đặt vấn đề Được không nào? Đối với mở bài gián tiếp chúng mình sẽ có cái cấu trúc là dẫn dắt và đặt vấn đề. Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, cái phần đặt vấn đề này là cái phần mà chúng mình sẽ lấy ở gì nhỉ? À, chúng mình sẽ lấy ở đề bài rồi. Tức là cái phần này là phần bất biến rồi. Còn lại cái phần để tạo ra sự khác biệt cho mở bài của chúng ta Tạo ra cái sự ấn tượng cho mở bài của chúng ta ấy Là cái phần dẫn dắt này các bạn nhá Phần này là phần có thể thay đổi Và phần này chính là cái phần gì nhỉ? À chính là cái phần tạo ra sự ấn tượng cho bài viết Tạo ra sự khác biệt cho bài viết À chúng ta có câu là đầu xuôi thì đuôi mới lọt Vạn sự khởi đầu nan Thế nên là gì ạ? À chị nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta bắt đầu viết một bài văn Có thể là ban đầu các bạn sẽ cảm thấy kiểu khó khăn đấy Nhưng mà chị muốn là các bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn Để cho cái mở bài này để sau đó chúng ta luyện viết mở bài trôi chảy Khi mà các bạn viết mở bài trôi chảy rồi Các bạn có được một cái mở bài ấn tượng rồi Thì chắc chắn là cái bài viết của các bạn không chỉ là được 8 đâu Mà có thể các em sẽ được 8 rưỡi, các em sẽ được 9, các em sẽ được 9 9 rưỡi các em sẽ được 9,75 Thậm chí là một cái bài viết hoàn hảo để đạt điểm 10 Thế nên là từng phần chúng mình đều cần phải chăm chút Từng phần chúng ta đều cần phải cẩn thận các bạn nhé Thì ở đây chúng mình sẽ có cái đề bài thực hành ngày hôm nay Đó chính là phân tích 8 câu thơ đầu trong trích đoạn Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu Các em ơi, ở trên lớp thì các bạn đã học đến bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chưa ạ? Trên lớp các bạn đã học đến bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chưa các em? Các bạn đã học đến bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chưa ạ? Trích đoạn Việt Bắc chưa ạ? Mình về mình có nhớ ta 15 năm ấy thiết tha mặn nồng Mình về mình có nhớ không Nhìn cây nhớ núi Nhìn sông nhớ nguồn Tiếng ai tha thiết bên cồn Bâng khuâng trong giả dạ, bồn chồn bước đi Áo chàm đưa buổi phân ly Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay Các bạn đã học đến trích đoạn Việt Bắc chưa ạ? À ở đây là đã có khá là nhiều bạn đã học đến trích đoạn Việt Bắc à, của nhà thơ Tố Hữu rồi Và chúng mình có một cái đề bài phân tích ngày hôm nay khá là cơ bản Đề cơ bản của chúng mình đó chính là phân tích 8 câu thơ đầu trong trích đoạn Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu Được không ạ? Thì bây giờ chúng mình sẽ có cái mở bài đầu tiên nhé Chúng mình sẽ cùng nhau xem mở bài đầu tiên Mở bài đầu tiên của chúng ta như sau Trong quá trình sáng tác đều có mỗi người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác đều có một chất giọng của riêng mình. Nếu như Quang Dũng là chất thơ hồn hậu phóng khoáng, của Xuân Quỳnh là sự nhẹ nhàng mà giàu cảm xúc, thì Tố Hữu lại là một giọng thơ tâm tình tha thiết, mang đậm cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi. Mỗi câu thơ trong Việt Bắc đều chứa đều chứa đựng dụng tâm nghệ thuật của tác giả. Như Xuân Diệu đã từng nhận định, Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên trình thơ rất đỗi trữ tình. Thông qua 8 câu thơ đầu khắc họa khung cảnh chia ly của người đi và kẻ ở, Tố Hữu đã giúp gì ạ? Đã giúp độc giả hiểu rõ hơn về nhận định này. Được không ạ? Chị xin lỗi nhé. Ở đây chúng mình sẽ không sử dụng khán giả mà chúng mình sẽ sử dụng là độc giả. Ok chưa ạ? Ok chưa nào? Hoặc là chúng mình sẽ dùng bạn đọc nhá. Thế thì các bạn sẽ nhìn vào đây này các bạn sẽ nhìn vào đây Chúng mình có cái phần này Là phần dẫn dắt Đúng chưa? Phần này là phần dẫn dắt Được không ạ? Và phần này chính là phần đặt vấn đề Chị đã nói rồi Phần đặt vấn đề của chúng mình là chúng mình sẽ phải làm gì nhỉ? À, chúng mình sẽ phải dựa vào đề bài nhá. Được không? Các bạn phải dựa vào đề bài nhá. Được chưa ạ? Còn lại cái phần dẫn dắt này bây giờ chúng mình sẽ cùng khai thác để xem là chúng ta đã dẫn vào cái phần đề bài, chúng mình đã dẫn vào cái phần đặt vấn đề này như thế nào. Trước tiên nhé, Mỗi người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác đều có chất giọng của riêng mình Đây là cái dạng mở bài có thể sử dụng cho cực kỳ nhiều đề khác nhau Bởi vì chúng ta đều biết rằng là giống như tiếng hót của những loài chim trong rừng Hay giống như vẻ đẹp của mỗi bông hoa ở trong vườn Thì mỗi người nghệ sĩ lại có được một cái chất giọng riêng Và chính cái chất giọng đó là chất giọng tạo ra ấn tượng để lại ở trong lòng bạn đọc à, thật ra thì chúng ta thấy là mỗi người nghệ sĩ khi làm thơ khi sáng tác họ mang trong mình một cái đặc điểm riêng và với cái câu này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để viết cho cực kỳ là nhiều bài khác nhau chứ không chỉ dừng lại ở mở bài dành cho 8 câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc các bạn nhá hãy lưu ý giúp chị là như thế được chưa ạ thì thật ra cũng sẽ có một cái cách viết hay hơn nếu như mà các bạn biến đổi câu này đi ví dụ chúng ta sẽ có như sau đó là trong quá trình sáng tác trong quá trình sáng tác hoặc là điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ người nghệ sĩ này các bạn có thể thay thế bằng nhà văn hoặc là nhà thơ đều được nhé. Điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ chính là giọng nói của riêng mình. Chính là giọng nói của riêng mình. Được không ạ? Chính là giọng nói của riêng mình. Đấy, ví dụ như thế. Chúng mình hoàn toàn có thể thay thế cái câu số 1 này bằng cái câu này. Cũng rất hay. Được chưa nào? Hãy lưu ý giúp chị nhá Hãy gọi là linh hoạt trong cách viết chứ đừng bó buộc là À phải từng câu từng chữ như thế này đâu Hãy nhớ giúp chị là như thế Không nhất thiết là phải từng câu từng chữ như thế Mà chúng ta có thể thay đổi theo đúng cái tạng văn của chúng ta Theo đúng cái giọng văn của chúng ta Ok chưa ạ? Sau đấy chúng mình bắt đầu viết này sau đấy chúng mình bắt đầu viết này Nếu như Quang Dũng Thật ra ở đây nếu như các bạn biết một người nghệ sĩ khác Và các bạn thích chất giọng của người nghệ sĩ đó Thì các bạn hoàn toàn có thể thay một người nghệ sĩ nào đó vào đây Được chưa ạ? Nếu như A à, Mang một cái chất giọng là B Được chưa? Được không nào? Sau đó nếu như A phẩy Mang một chất giọng là B phẩy À, sau đó dẫn vào ở đây đó chính là gì? Thì ông này đây chính là cái ông gì nhỉ xuất hiện ở trong đề bài đấy đúng không sau đó thì bắt đầu từ cái này dẫn vào tác phẩm của của cái ông mà ở trong đề bài vừa xuất hiện đây này các bạn hiểu chị không ạ ở đây thật ra đây là một cách cái cách mở bài theo kiểu là đòn bẩy ấy có nghĩa là chúng ta dùng cái vừa là so sánh vừa là đòn bẩy để thấy được cái sự khác biệt giữa chất giọng của các nhà thơ nhưng mà trọng tâm của chúng mình là nhắc tới cái người nghệ sĩ được đề cập đến ở trong đề bài sau đó thì từ cái đó chúng ta sẽ bắt đầu dẫn vào cái tác phẩm dẫn vào cái vấn đề nghị luận mà trong gì ạ trong đề bài yêu cầu các bạn ơi các bạn có hiểu cách đầu tiên không ạ các bạn có hiểu cách đầu tiên không nhưng hãy nhớ nhé Chị nghĩ là ở trong phần mở bài thì điều quan trọng nhất của chúng mình vẫn phải là cái sự linh hoạt Có nghĩa là chúng ta phải có cái vốn ngôn từ để chúng ta diễn tả được cái ý mà chúng mình mong muốn Nào các bạn ơi Được không nào? Các bạn ơi được không nhở Hiểu cách đầu tiên không ạ? Đây là một cái cách mà có thể sử dụng cho cực kỳ là nhiều những cái mở bài cho các cái đề bài khác nhau. Các bạn chỉ việc thay thế vào thôi. Ví dụ, điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ chính là giọng nói của riêng mình. Nếu như gì ạ, à, Quang Dũng là chất thơ hồn hậu phóng khoáng Nếu như Xuân Quỳnh là giọng thơ tâm tình tha thiết Thể hiện những cảm xúc yêu đương vừa nồng nhiệt vừa nhẹ nhàng say đắm thì đến với nhà thơ tố hữu lại gì ạ thì đến với nhà thơ tố hữu người nghệ sĩ chiến sĩ này lại ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc bằng một giọng thơ tâm tình tha thiết mang đậm cảm hứng lãng mạn sử thi và khuynh hướng sử thi mỗi câu thơ trong bài thơ việt bắc được coi là gì nhở đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống pháp đồng thời cũng được coi là đỉnh cao của đời thơ tố hữu đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc đặc biệt là tám câu thơ đầu tiên ví dụ là như thế nhá Đây là cái cách mà chúng mình có thể sử dụng được cho khá là nhiều dạng đề Ở đây ví dụ nếu không phải là tố hữu mà là Nguyễn Khoa Điềm thì chúng ta lại thay Nguyễn Khoa Điềm vào Là Xuân Quỳnh thì chúng ta lại thay Xuân Quỳnh vào Ví dụ là một nhà văn thì chúng ta lại có cái điều điều chỉnh cho phù hợp Kim Lân thay Kim Lân vào Được không ạ? Thì ở đây chị khuyên các bạn là nếu như sử dụng cái dạng mở bài này Các bạn hoàn toàn có thể thiết lập cho mình một cái bảng Ở trong cái bảng đó thì các bạn sẽ nêu thật là rõ về uh, về cái phong cách sáng tác này về đặc điểm cái giọng văn cái giọng thơ của người nghệ sĩ đó thì các bạn sẽ rất dễ dàng để thiết lập được một cái mở bài trong thời gian cực kỳ ngắn mà chị cảm thấy nó cũng rất là hiệu quả nhá thật ra là cái mở bài này vẫn có cái trình nâng cao hơn hay hơn nữa nhưng mà các bạn ơi chị có một cái thông tin như thế này có lẽ là cần nói với các bạn luôn bởi vì chị sợ là một lát nữa các bạn sẽ đi ngủ mất nhá được không ạ ok chưa nào đây ạ à, các bạn ơi chúng mình sắp tới sẽ có một cái khóa học đây là khóa học mà chị đã tổ chức 3 năm rồi Năm nay là năm thứ ba rồi Được không ạ? Khóa học này chúng mình chỉ học trong 12 buổi thôi Mọi năm là 10 buổi nhưng năm nay nâng cấp lên thành 12 buổi Bởi vì trong cái khóa học này thì chị có hướng dẫn các bạn thêm về lý luận văn học Được không ạ? Có hướng dẫn các bạn thêm về lý luận văn học Thế nên chị nâng cấp lên thành 12 buổi Chúng mình sẽ học trong khoảng tầm 1,5 tháng được không ạ? À? Đây là cái khóa học ngắn hạn nhưng mà lại cực kỳ đầy đủ cho chúng mình Đối với những bạn nào mà đang muốn là sẽ học sâu hơn Để có thể tự mình thiết lập được một cái bài viết nghị luận văn học ấn tượng Thì chị tin chắc rằng đây sẽ là cái khóa học cực kỳ là phù hợp với các bạn Học trong thời gian ngắn, hiệu quả cực kỳ cao Và các bạn có thể áp dụng luôn vào tất cả những cái bài kiểm tra của các bạn Ok chưa ạ? Ở đây các bạn sẽ lưu ý này Ngày hôm nay có một cái món quà đặc biệt dành cho 20 bạn được không nào? Dành cho 20 bạn đăng ký khóa học cốt văn sớm nhất Đó chính là mức học phí ban đầu của chúng mình là 721.000 được không ạ? Đây là mức học phí ban đầu Nhưng ngày hôm nay khi các bạn đăng ký Thì học phí của chúng mình sẽ là 529.000 nhé Và hãy lưu ý giúp chị là chỉ dành cho 20 bạn nhanh tay nhất thôi ạ chỉ dành duy nhất cho 20 bạn thôi ạ à. Sau đó thì sẽ trở về cái mức học phí cũ Thế nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị một điều là À <laughs> được không ạ? À? Ở trong cái khóa học cốt văn này Chị dạy chuyên sâu về việc thiết lập một bài văn nghị luận văn học ấn tượng Chúng mình sẽ học bao gồm cấu trúc của một buổi học là hai phần Phần một là phần phương pháp Phần hai là một phần ví dụ để minh chứng cho cái phần phương pháp chúng mình học về phía trên Năm nay thì có học thêm cả về chuyên sâu hơn về lý luận văn học Thế nên là chúng mình sẽ chú ý giúp chị là chúng mình sẽ được nghiên cứu thêm, được học thêm và chúng mình sẽ hiểu hơn về việc là đưa lý luận văn học thực tế nó là như thế nào. Được không ạ? Mọi năm là 10 buổi, nhưng năm nay học sâu hơn về lý luận văn học để làm cho bài viết chắc chắn hơn, hay hơn. Thế nên là chúng mình sẽ có 12 buổi và chúng mình sẽ học trong 1,5 tháng nhá. Được không nào? Hãy lưu ý giúp chị Duy nhất 20 bạn thôi ạ Học phí ban đầu của chúng mình là 721.000 Và 20 bạn đăng ký nhanh nhất ngày hôm nay sẽ là 529.000 nhá Một lát nữa các bạn muốn thì các bạn có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để đăng ký Đây là một trong số những cái nội dung cực kỳ nhỏ trong khóa học cốt văn Đương nhiên là khi vào khóa học này thì chị sẽ cùng với các bạn thiết lập từng phần một Đó là tìm hiểu phương pháp chung, cách làm mở bài, cách làm thân bài, cách làm kết bài, cách đưa lý luận văn học, cách so sánh văn học Đưa liên hệ mở rộng làm sao để mở bài cho ấn tượng, kết bài cho ấn tượng, cho đúng, cho đủ, cho hay. Tất cả mọi thứ chúng mình sẽ gặp nhau ở trong 12 buổi của khóa học cốt văn. À, khóa học giúp cho chúng mình thiết lập một cái bài văn phân tích ấn tượng nhá. Ok chưa nào? Bây giờ quay trở lại đây cùng với chúng mình. Bây giờ quay trở lại đây cùng với chị này Đây là cách số 1 chị vừa đưa ra cùng với các bạn Cái cách mà chúng mình có thể áp dụng được cho rất nhiều những mở bài khác nhau đúng không nào Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cách số 2 nhé Cách số 2 chúng mình có một cái ví dụ như sau Vẫn là đề bài phân tích 8 câu thơ đầu trong trích đoạn Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu như sau ạ Chế Lan Viên từng tinh tế cho rằng Nhà thơ này sử dụng đôi mắt tinh tường Nhà thơ khác sử dụng bộ mắt kỳ ảo còn tố hữu anh chỉ sử dụng tình cảm và trái tim trần Bằng giọng thơ tha thiết mà sâu lắng, Tố Hữu đã khéo léo gửi gắm suy ngẫm và trái tim của mình trong từng câu từng chữ. Bàn về nhà thơ ấy, Xuân Diệu đã từng phát biểu, Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên trình thơ rất đội chữ, chữ tình. Đọc Việt Bắc, ta lại càng thấy thể hiện rõ thông qua khung cảnh chia ly giữa người đi kẻ ở, cụ thể qua tám câu thơ đầu tiên. Đây là dạng mở bài, chúng mình bắt đầu từ hai cái nhận định về Tố Hữu bản thân chị thì cảm thấy là đây là một cái mở bài nếu như các bạn thoạt đọc qua thì các bạn nghĩ rằng là nó sẽ mang cái tính cá nhân rất là cao ấy mang tính cá nhân ở chỗ là ui thế này thì khi mà em học về mỗi người nghệ sĩ em lại phải nhớ một nhận định à à các bạn nghĩ như thế cũng đúng bởi vì nếu như các bạn muốn cụ thể và tỉ mỉ thì mỗi người nghệ sĩ chúng mình lại nhớ đấy gọi là đôi ba cái nhận định để chúng mình đưa vào đúng không ạ thế nhưng như thế thì sẽ khiến cho các bạn cực kỳ đau đầu đúng không thế nên là để như làm thế nào để hết đau đầu có những cái nhận định nào mà sử dụng được cho nhiều dạng đề không thì một lát nữa chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn chị chỉ muốn nói ở đây đối với các bạn đó chính là ở trong cái mở bài này thì chị đã sử dụng hai nhận định liên tiếp về tố hữu sau đó chúng mình dẫn vào gì ạ chúng mình dẫn vào tác phẩm và sau đó dẫn vào cái vấn đề nghị luận yêu cầu ở trên đề bài. Đây là cái cách mở bài số 02 nhá. Có những cái nhận định nào, có cách nào để cho chúng mình có thể gọi là tiết kiệm được thời gian không phải học nhiều nhận định không thì một lát nữa chị sẽ nói. Chúng mình sẽ đến với cái mở bài số 3 nhé. Bản thân chị đánh giá đây là một trong những cái mở bài khá là hay hay ho ở chỗ là khi mà đọc cái mở bài này thì giống như kiểu là đúng cái chất thơ của nhà thơ Tố Hữu ấy, mặc dù là viết về những cái vấn đề chính trị, thế nhưng tác giả này vẫn sử dụng một cái giọng thơ thủ thỉ tâm tình ngọt ngào tha thiết lắng sâu. Đây, chị có cái mở bài số 03 như sau. Cho con nào áo nào quà, cho củi con sưởi cho nhà con ngơi con đi con lớn lên rồi chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con Tiếng thơ của Tố Hữu ngân nga trong lòng bạn đọc, chạm tới bao niềm thương nỗi nhớ. Ấy là nỗi nhớ của người con gửi lại người mẹ hiền, người mẹ trong những năm tháng chiến tranh dù không chung máu mủ nhưng lại thương yêu con như chính đứa con ruột của mình. Và nhà thơ chiến sĩ ấy không chỉ một lần bộc bạch nỗi nhớ niềm thương, bài thơ Việt Bắc là một trong số những thi phẩm cũng bắt nguồn từ trạng thái ấy. Tám câu thơ đầu đã nói lên nỗi nhớ, sự luyến lưu và tấm lòng sắt son của người dân Việt Bắc với chiến sĩ cách mạng miền xuôi. Được không ạ? Các bạn ơi, hãy lưu ý giúp chị này. Đây là một cái cách mà chị đã lựa ra một cái đoạn thơ của nhà thơ Tố Hữu. Sau đó, tại sao lại lựa đoạn thơ này? Bởi vì đoạn thơ này là cái đoạn thơ nói về nỗi nhớ niềm thương. Chị thấy rằng là đây cũng được coi là cái chủ đề của bài thơ Việt Bắc. Hay nói cách khác, cách số 03 này chị đi từ đề tài các bạn nhé. Cách số 03 này chị đi từ đề tài được không ạ? À? Cách số 03 này đi từ đề tài, lựa một cái đoạn thơ cùng đề tài, sau đó dẫn vào cùng vào đề tài đó và sau đó dẫn vào tác phẩm đó, sau đó dẫn vào vấn đề cần nghị luận, từng bước từng bước từng bước một. Ok chưa ạ? Các bạn thấy không? Chị cảm thấy đây là một cái cách khá là hay ho nhưng đương nhiên là để làm được những cái cách hay ho như vậy thì chúng mình cũng cần phải đọc đấy chúng mình cũng cần phải ghi nhớ đấy nhá hãy lưu ý giúp chị là như thế chứ không phải là ngay lập tức là chúng mình viết được luôn đâu cũng cần phải trau dồi vốn từ để khi mà chúng ta mong muốn chúng ta viết gì là chúng ta sẽ biết để viết luôn ok chưa ạ cái vốn từ chúng mình cũng cần phải trau dồi rất là nhiều được không ạ đừng coi thường và nghĩ rằng là ôi vốn từ của em như thế là được rồi như thế là hay rồi thế là đủ rồi không có gì là đủ là hay cả các bạn hãy lưu ý giúp chị điều đấy nhá. Các bạn hãy lưu ý giúp chị điều đấy. Ok chưa? Đây là mở bài số 3 và đây là mở bài đi từ đề tài. Thế thì chị mới nói với các bạn rằng là khi mà chúng mình học bất cứ một cái tác phẩm văn học nào thì đa số các bạn sẽ ngay lập tức xác định được luôn là cái tác phẩm đó viết về đề tài gì. Thế nhưng làm thế nào để triển khai ý về đề tài cho hay lại là cái cách mà chúng mình cần phải tìm hiểu. Thì cụ thể ở đây chị lấy một cái ví dụ rất là nhỏ thôi. Các bạn cũng đã thấy là cái cách này nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với cái việc các bạn viết là ví dụ như là niềm thương nỗi nhớ là một cái đề tài thường bắt gặp trong thơ ca và bài thơ Việt Bắc là một trong số những bài thơ thuộc về đề tài ấy. Đó cũng là cách viết về đề tài, nhưng mà cái câu từ đương nhiên nó sẽ không được trau chuốt và mượt mà bằng việc là tôi mượn được một cái đoạn thơ nói về đề tài đấy hay tôi mượn được một cái trích dẫn nói về cái đề tài đấy và bắt đầu tôi dẫn vào sẽ hay hơn rất là nhiều nhá. Hãy lưu ý giúp chị là như thế. Đấy là cái cách mở bài số 03. Bây giờ chúng mình sẽ có một cái cách mở bài số số 04 đây là cái cách mở bài đi từ cái cảm nhận cá nhân của các em Có nghĩa là các bạn cảm thấy cái tác phẩm đấy như thế nào Thì các bạn có thể gì ạ? À các bạn có thể chủ động Các bạn viết những cái cảm xúc đó của các bạn ra nhá à, Chị thì chị không khuyên các bạn làm cái dạng cái số dạng số 4 này Bởi vì cái dạng số 4 này là cái dạng cực kỳ khó viết Và đa số chỉ thường sử dụng cho học sinh Thi trung học tức là các bạn ấy thi đội tuyển cấp tỉnh cấp quốc gia thôi Thế nên là chị không khuyến khích các bạn theo cái cách 4 này Chị muốn giới thiệu với các bạn có hai cái cách này khá là hay Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều cái dạng đề khác nhau này Các bạn ơi các bạn sẽ chú ý lên đây nhé được không nào? Đương nhiên là khi tham gia vào khóa học cốt ấy thì không chỉ là hai đâu ạ mà các bạn sẽ biết được 8, các bạn sẽ biết được 10, thậm chí là 12 cách mở bài mà dùng cho mọi dạng đề khác nhau chỉ cần các bạn biến đổi đi một chút thôi. Ở đây chị lấy ví dụ hai cái cách. Đây là hai cái cách mà các bạn có thể sử dụng cho tất cả các đề bài khác nhau được. <laughs> ok chưa ạ? Thật ra là nhiều khi các bạn bảo là chị ơi sao chị lại dạy văn kiểu đấy? Bọn em phải tự cảm nhận chứ. Thật ra thì bản thân chị cảm thấy rằng là bây giờ học cái gì cũng thế. Học một cái môn học cảm xúc giống như là văn học thì chúng mình cũng cần phải có tư duy. Bởi vì nếu như các bạn mà không có tư duy thì các bạn học nó sẽ cực kỳ là mệt. Các bạn sẽ cảm thấy là mình sẽ không thể nào có đủ khả năng để ghi nhớ tất cả mọi thứ đó vào trong đầu. Thì bây giờ chúng mình phải học cách thông minh. Chị nghĩ rằng là cái việc chúng mình học phương pháp để hiểu bản chất nó là cái gì, sau đó bắt đầu làm làm thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều và đó là cách mà chị đang hướng các em đến được không ạ à? đây chị có cách đầu tiên như sau thế này ạ à. nếu như người nhạc sĩ trao gửi tâm hồn những điều giản dị nhưng khó để bộc bạch qua nốt nhạc những giai điệu ngân dung thì nhà thơ lại gửi gắm những tình cảm sâu kín, những suy tư qua những dòng thơ ngắn gọn nhưng vội nhưng kỳ diệu vô cùng. Chấm Thơ là một hình thức văn học lạ lùng lắm, chỉ ngắn gọn vài dòng mà khiến cho độc giả vui, buồn, hạnh phúc, tủi hờn, dạo rực, đắm say. Bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ thế khiến cho ta dễ dàng xa chân vào vũng lầy của thơ để rồi chìm đắm trong đó. Sau đó các bạn sẽ dẫn vào vấn đề nghị luận các bạn nhé. Ok chưa? Sau đó dẫn vào vấn đề nghị luận. Được chưa ạ? Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây rằng là Ở đây là chị đi từ đặc điểm của gì nhỉ? À đặc điểm của thơ ca Đúng không? Đi từ đặc điểm của thơ ca Và sau đó chúng mình dẫn vào cái vấn đề chúng mình cần nghị luận Ok không ạ? Hoặc là chúng mình sẽ có cái cách số 2 này cũng khá là hay này Như sau ạ Cuộc sống có thật nhiều những điều kỳ diệu Nhưng nó lại giống như sự tất yếu Hệt như bông hoa hồng ở lại với cuộc đời nhờ hương thơm ngọt ngào say đắm Không nồng nàn như hoa cúc hay ngọt ngào như ngọc lan Loài chim sơn tước ở lại giữa cuộc đời bởi tiếng hót tha thiết Vút lên giữa dàn đồng ca của núi rừng Điều tất yếu ấy khiến người đọc mang trong mình một nỗi lòng một một một à, mang trong lòng một nỗi băn khoăn, có phải điều còn lại đối với mỗi nhà thơ chính là giọng điệu của riêng mình được không ạ? À? Và giọng nói riêng biệt ấy ta đã từng bắt gặp ở đâu đó. Ok chưa? Cộng với vấn đề nghị luận, các bạn hoàn toàn có thể thay thế nhà thơ ở đây với nhà văn. Được không ạ? À? Các bạn hoàn toàn có thể thay thế ở đây Hoặc là các bạn cũng có thể thay thế ở đây là à Hình ảnh của gì? À người nghệ sĩ nhá Các bạn hoàn toàn có thể thay thế Được chưa nào? Các em hoàn toàn có thể thay thế ở đây Thì các bạn có cảm thấy là Thật ra chúng mình dùng cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi Nhưng mà chúng mình lại viết được những cái mở bài cực kỳ là hiệu quả không ạ? Nào các bạn ơi cho chị biết Có hiểu những gì chị vừa chia sẻ ở trên không nhở? Thật ra ấy, là ở trong cái chiến dịch này chị chỉ đang nói về những cái điều cực kỳ cơ bản thôi còn khi mà tham gia vào khóa học cốt thì các bạn sẽ thấy là chúng mình sẽ có nhiều thứ nó tỉ mỉ và chi tiết đến cái mức mà có thể là từ trước đến giờ các bạn chưa bao giờ nghĩ tới thế nhưng cái hiệu quả sử dụng của nó thì lại cực kỳ cao đó được không ạ rồi Chị ơi, chị có thể nói lại và rõ hơn cách 4 được không ạ? À, vừa rồi là chị có bỏ qua cách 4 bởi vì chị có nói với các bạn là gì ạ? À, chị có nói với các bạn rằng là cái cách số 4 này là cái cách mà các em cũng không nên tìm hiểu làm gì cho đau đầu. <laughs> Nhá, không nên tìm hiểu làm gì cho đau đầu. Hãy lưu ý giúp chị là chúng mình chỉ cần ba cách trên mix nó vào với nhau, kết hợp nó lại với nhau thì các bạn đã có quá nhiều phần mở bài rồi. Nhá. Các bạn đã có quá nhiều phần mở bài rồi, mở bài hay rồi. Ok chưa ạ? Thế thì đây là hai cái mở bài vẫn chưa gọi là đặc sắc lắm bản thân chị cảm thấy thế vẫn chưa đặc sắc lắm đâu ạ chúng mình sẽ còn những cái mở bài đặc sắc hơn nữa được không nào chúng mình sẽ còn những cái mở bài đặc sắc hơn nữa ở trong cái khóa học cốt. Thế nên chị đã nói với các bạn là ngày hôm nay duy nhất dành cho 20 bạn. Học phí của chúng mình từ 721.000, bây giờ sẽ chỉ còn 529.000 thôi ạ. Thế nên nếu như các bạn muốn tham gia cái khóa học để chúng mình có thể tỉ mỉ hơn, thiết lập một cái bài văn nghị luận văn học cực kỳ đỉnh, có thể đạt 8 cộng, 9 cộng thì các bạn có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn thêm nhá. À <laughs> chờ ngày khai giảng khóa cốt à. Chị không hiểu vì sao nhưng mà các bạn ý mê cái khóa học này lắm. Thậm chí các bạn ấy còn dục chị là phải mở cái khóa học này đi. <laughs> còn phải dục chị là chị ơi chị mở khóa cốt đi nhưng năm trước thực sự là năm trước là chị bầu bí à, thế nên là chị không mở được thêm bất cứ một cái khóa cốt nào cả các bạn ấy tiếc hùi hụi tiếc tinh khủng luôn các bạn ấy bảo là sao chị lại không mở tiếp sao chị lại chỉ mở có hai lớp các thứ các thứ thế nên là năm nay chị quyết định là chị sẽ mở tiếp tục mở lại khóa cốt bởi vì đây là cái khóa mà chúng mình sẽ học thêm được rất nhiều thứ có thể từ trước đến giờ các bạn chưa bao giờ nghĩ tới và nếu như các bạn cảm thấy cái việc thiết lập một cái bài văn nghị luận văn học mà nó khó ấy, thì cái khoa qua cái khóa học này các bạn sẽ không thấy khó một tí nào nữa à Em thấy phần này rộng hơn hẳn Không biết khóa cốt có thể giúp em bao quát vấn đề này không Em ơi chắc chắn là mình sẽ đi cực kỳ sâu vào thân bài Chắc chắn là chúng mình sẽ đi cực kỳ sâu vào thân bài Chứ không phải là có đi vào phần này không <laughs> Bởi vì chị đã nói rồi Đây là cái khóa học chúng mình thiết lập bài văn nghị luận văn học mà Thế nên sẽ đi cực kỳ sâu vào phần thân bài Nói chung là các em chắc chắn sẽ không hối tiếc đâu Chúng mình sẽ học trong một tháng rưỡi Cụ thể là học 12 buổi cùng với nhau nhá Các bạn ơi, đây là buổi số 1 Buổi ngày mai của chúng mình Chị sẽ cùng với các bạn thiết lập cái luận điểm số 1 Được không ạ? Buổi ngày mai của chúng ta Chúng ta sẽ cùng với nhau thiết lập cái luận điểm số 01 cùng với nhau nhá. Chị đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho các bạn rồi. File tài liệu của 4 buổi chị cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Được không ạ? À? Chỉ cần các bạn chủ động chỉ cần các bạn gì nhỉ? À chỉ cần các bạn gọi là chăm chỉ xem phần phát trực tiếp Thì đến cuối chị sẽ tặng tài liệu cho các bạn Ok không? Nhá, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ rồi Các em ơi, ngày hôm nay thế nào ạ? có thêm được cái phần kiến thức nào cho câu nghị luận văn học không? Những cái mở bài mà chị đưa ra với các bạn có giống với những mở bài mà các em đã từng viết không? Hay là những cái mở bài đó đã giúp cho các bạn khai sáng hơn một chút để các bạn có nhiều ý tưởng hơn cho phần viết mở bài của mình. Thật ra khi mà viết nghị luận văn học ấy thì cái phần ý tưởng rất quan trọng nhá. Đôi khi chúng mình viết một bài văn chúng mình phải có ý đồ và chị chính là người thường xuyên gợi ra cái ý đồ đó cho các bạn. Chị hay nói với các bạn đấy chị bảo là bài viết ấy hãy chọn cái cách đầu cuối tương ứng bởi vì cái cách đầu cuối tương ứng sẽ giúp cho chúng mình có được một cái bài viết vừa đẹp mắt về hình thức mà lại vừa logic thống nhất về mặt nội dung. Hay ho lắm. Học về nghị luận văn học hay ho kinh khủng luôn. Chị càng tìm hiểu chị càng cảm thấy kiểu mê mẩn khủng khiếp luôn ấy. Đấy thế nên là gì? Thế nên là các bạn có thể chủ động tìm hiểu đào sâu hơn về cái phần này Bởi vì chị cảm thấy rằng là thiết lập một cái bài văn xong mà mình cảm thấy đã, mình cảm thấy sướng Thì đấy chính là cái cảm giác hạnh phúc nhất chứ không phải là được 8 hay được 9 Được không ạ? Đấy, rồi ok, mở rộng hơn hẳn đúng không? Sẽ còn nhiều cái mở rộng nữa À Phạm Ly ơi, hiện tại thì chị chưa mở khóa ôn thi cho các bạn học sinh giỏi đâu Nhưng em cần hỗ trợ gì thì em có thể chủ động nhắn tin cho chị Chị sẽ hỗ trợ cho em nhé Ok không? Rồi, à, chị hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai trong cái phần thiết lập luận điểm số 1. Ok chưa ạ? Nếu như như chị đã nói rồi, cơ hội ngày hôm nay dành cho 20 bạn và chị rất hy vọng sẽ giúp cho gì ạ? À các bạn sẽ nhanh chóng đăng ký khóa học cốt văn để chị em mình chia sẻ với nhau không phải là hai mà là 10 là 12 cách là tất cả những gì tinh túy nhất để chúng mình thiết lập được một cái bài văn nghị luận văn học thật là hay nhá. Ok chưa? Ngắn gọn thôi, quan trọng là ngắn gọn, được không ạ? Quan trọng là ngắn gọn, không cần phải học nhiều làm gì cả, cứ từng chút từng chút một nhá. Từng chút từng chút một. Ok chưa nào? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và chị Hiên hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai nhá. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.